Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lối số kèo của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận đấu của dòng 33 ngoại hạng Anh nha anh em Trận đấu sớm nhất của dòng 33 ngoại hạng Anh Thì trước khi mình vào nhận định cho anh em thì mình sẽ đi sơ lược về những trận mà ngày hôm qua mình đã nhận định cho anh em trên cái kênh hai lối số kèo của mình Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho anh em hai cái video Đó là cái trận của thằng West Ham và Bournemouth Thì cái trận này mình cho anh em nằm West Ham nè, nằm tại West Ham và nằm thêm hai mã tài gốc Thì anh em đã húp full cái trận West Ham trong cái video mà mình mình đã nhận định cho anh em trong trận này thì trận này West Ham ăn với cái tỷ số là 5-0 thì còn góc thì tầm 13 14 quả nhưng mà mình cho anh em nằm tại góc hiệp 1 tại góc hiệp 2 nè đó anh em húp hai mã tại góc còn ở trận thằng Newcastle và thằng Tottenham thì tuy trong khi đó mình cho anh em nằm Tottenham nhưng mà cho anh em nằm mã tài nè nằm thêm mã tài à, hiệp 1 xong nằm thêm cái mã là tại góc hiệp 1 và tại góc full trận thì anh em cũng đã hút được ba mã kèo mà anh em chỉ gãi đúng có một mã kèo là thằng Tottenham thôi thì anh em vẫn lãi hai mã kèo đó anh em thấy trong ngày hôm qua mà mình nhận định cho tất cả anh em chỉ có hai trận thôi và một mã kèo chính và ba mã kèo phụ thì anh em hút giống như anh em đã hút được cái mã hai cái mã kèo phụ trận nào anh em cũng hút hai cái mã kèo gốc full hết nha thì bởi vậy mình mới thấy anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không thể chơi được những mã kèo gốc giống như mã kèo phụ này nè thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang anh em có thể đánh những mã kèo chính một một mã kèo chính mà anh em lót thêm hai mã kèo phụ giống như cái mã kèo chính nó có thua thì anh em còn có hai cái mã kèo phụ để anh em có thể gỡ lại và anh em có thể lời trong những cái trận đấu đó thì anh em cũng biết rồi gần tới cuối mùa giải á, thì nhà cái đưa ra với cái mã tỷ lệ kèo rất là khó đánh cho anh em bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em có thể đánh những mã kèo phụ giống như tài góc tài thẻ hoặc là anh em có thể đánh thêm những cái mã kèo uh, rung nè đó thì tỷ lệ anh em húp sẽ cao hơn anh em đánh ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi đó. thì bởi vậy mình mới ờ, khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để chơi còn anh em đã xác định vào trong nhóm mình để đăng ký trang chơi thì anh em phải chuẩn bị có vốn chứ anh em vào mà anh em xác định vào nhóm của mình chơi mà anh em chưa có vốn thì anh em vào xin kèo ra ngoài đánh thì mình khuyên anh em khỏi cần phải nhắn tin cho mình để mất thời gian của um, hai bên uh, anh em đã xác định rồi thì anh em phải cần có vốn anh em có vốn thì anh em sẽ nhắn tin cho mình mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho tất cả anh em một cái cách đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm để nhận nhiều mã kèo hơn để anh em đầu tư nó hiệu quả hơn đó thì anh em nào cứ um, xác định chơi cùng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937 là 072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em trận giữa Aston Villa và Fulham diễn ra vào um, lúc 1 giờ 45 ngày 26 tháng 4 vòng 33 ngoại hạng Anh. Thì hiện tại anh em thấy trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh là thằng Aston Villa đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và có 51 điểm sau 32 vòng đấu. Thì trong khi đó thằng Fulham đang có vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 31 vòng đấu. Thì anh em cũng thấy trong mùa giải này, thằng Fulham và thằng Aston Villa đang có một cái phong độ rất là tuyệt vời trong mùa giải này luôn nha anh em. Thì anh em thấy mùa giải này tuy Aston Villa đang một đội bóng trung bình của ngoại hạng Anh nhưng mà Aston Villa đang có cái vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng. Còn thằng Fulham chỉ là thằng mới lên hạng nhưng mà trong mùa này Fulham cũng vẫn có cái vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, giống như Chelsea hoặc là Liverpool thì đang cái mùa này đang có một cái chữ thất bại tràn trề. Trong khi đó, anh em thấy Brentford hoặc là Brighton đang có phong độ cực kỳ tốt cao hơn Chelsea rất là nhiều thì anh em thấy Chelsea với Liverpool trong cái mùa giải này cực kỳ thất bại luôn nha thì anh em thấy nếu mà trận này thằng Aston Villa được lợi thế sân nhà nếu mà Aston Villa thắng trong trận này thì Aston Villa sẽ vươn vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng thì Aston Villa đang có cái mục tiêu tuy không có thể vươn lên vị trí top 4 nhưng mà có thể vươn lên vị trí top 5 để có thể đấu cúp C2 mùa sau đó anh em thấy quan trọng là thằng Aston Villa nó đang hướng về tới cái mục đích trước mắt của thằng Aston Villa trước thì anh em thấy bị lên vị trí top 5 thì có thể thi đấu cúp c hai mùa sau thì quan trọng là thằng Aston Villa sẽ thắng thằng Fulham trong trận này với cái tỷ số là cách biệt để có thể vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng thì Tot anh em thấy Tottenham cũng thất bại trong cái mùa này đang có 53 điểm sau 32 vòng đấu thì nếu trận này Aston Villa thắng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 thắng toàn thắng toàn thắng trong 7 trận gần nhất và để hòa hai trận thì anh em thấy nếu mà cái thằng nếu mà cái thằng Aston Villa này á, nó thi đấu đang có cái phong độ tốt như vậy thì không có thằng à, Fulham sẽ không có một cái cơ hội để thắng thằng Aston Villa trong trận này. Anh em thấy trận rồi vừa để hòa thằng Burnham à, à Benford chứ anh em Benford bên trên sân nhà à, của thằng Benford với tỷ số là một điều nè. Đó. Đây, còn trước đó thì để hòa thằng West Ham với tỷ số 1 đều, gần đây thì thắng Newcastle với tỷ số là 3-0 nè, thắng Nottingham Forest 2-0 và thắng uh, Leicester City 2-1, thắng Chelsea 2-0 thì anh em thấy cái phong độ của thằng Aston Villa trong mùa này nhiều khi nó mạnh hơn Chelsea với Liverpool Liverpool rất nhiều luôn nha anh em. Thắng toàn những trận có thắng không lớn nè. Giống như thắng Newcastle, Newcastle đang có phong độ rất là cao nhưng mà vẫn phải để thua thằng Aston Villa với tỷ số là 3-0. Đó. Trong khi đó thắng Everton 2-0 thắng thằng Kitto Ballet 1-0 thì anh em thấy cái phong độ của cái thằng Aston Villa trong mùa này cực kỳ mạnh. Còn mà cái thành tích chơi trên sân nhà của Aston Villa trong 4 trận, 5 trận gần nhất nè, anh em thấy thành tích chơi trên sân nhà nha. Đó, anh em thấy thắng thằng Newcastle nè, thắng thằng à, Nottingham Forest, thắng thằng Bournemouth và thắng thằng Crystal Palace. Và chỉ để thua đúng có Arsenal là ông trùm của ngoại hạng Anh thời buổi hiện tại thôi nha anh em. Đó anh em thấy à, một cái phong độ cực kỳ mạnh của thằng Aston Villa đang trình diễn trên sân nhà của mình như thế nào. Thì anh em biết rồi, thằng Arsenal có một trận thư hùng vào ngày 27 nữa nha anh em đó là trận giữa thằng Arsenal gặp Man City đó là trận tranh cúp vô địch luôn nha anh em đó là giống như trận chung kết vậy đó còn bên phía anh em thấy bên phía thằng Fulham tuy thằng Fulham có một cái vị trí rất là tốt trên bảng xếp hạng luôn nha anh em nhưng mà anh em thấy thằng Fulham trong 10 trận gần nhất Fulham chỉ thắng được 3 trận và khoảng 2 trận và để thua tới 5 trận thì nếu mà tính theo cái phong độ trung bình của thằng Fulham á, thì chỉ trung bình được hai trận gần đây nhất là thắng Everton với thắng thằng Leeds đó anh em thấy nếu mà trước đó để thua West Ham nè thua Bournemouth nè à, thua thằng MU trên cúp FA và thua thêm thằng Arsenal Brentford thì anh em thấy nếu mà tính theo cái trung bình á, thì cái thằng Fulham nó yếu hơn cái thằng Aston Villa cũng rất là nhiều đó mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu hai thằng này đã gặp nhau trong 4 trận gần nhất á, thì anh em thấy cái trận gần nhất trên lượt đi của mùa giải 2022-2023 cúp ngoại hạng Anh á, thì anh em thấy Fulham có thắng với tỷ số 3-0 Trước đó Aston Villa trong mùa giải 2021 2022 ấy 2020 2021 thì Aston Villa thắng 3-1 thắng 3-0 trên lượt đi lượt về thì anh em thấy nếu mà tính theo cái thành tích hiện tại của thằng Aston Villa thì nó đang có một cái phong độ cực kỳ tốt hơn nha anh em Aston Villa có cái phong độ cực kỳ tốt hơn thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy trong cái trận đối đầu gần nhất trên sân nhà của Fulham thì Fulham đã ăn với cái tỷ số 3-0 cho nên em thấy trong cái trận đó là thằng Aston Villa chỉ chấp 0,25 thôi đó còn đội hình ra sân lúc đó là đó, anh em thấy trên màn hình bên phía Fulham đội chủ nhà chơi với sơ đồ là 4231 bên phía Aston Villa chơi với sơ đồ là 4321 còn cái đội ghi bàn thắng đầu tiên là cái đội thằng uh, Fulham vào phút thứ 36 nè, 68 nè và phản lưới nhà vào phút thứ 84 thì anh em thấy trung bình do thằng Aston Villa trong trận đó bị thẻ đỏ Đây, anh em thấy bị thẻ đỏ thì không thể thi đấu đủ người trong khi đó thằng Fulham được lợi thế sân nhà thì thằng Fulham nó thắng trong trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó quan trọng là cái vấn đề cái mã kèo phụ anh em nên chú ý trong cái trận này đây góc anh em thấy góc trong cái trận đó tới chín quả góc dành cho đội chủ nhà là Fulham nè, 7 quả góc dành cho Aston Villa. Thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã tài gốc trong cái trận này thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao thì anh em thấy trong trận đó không là đã 16 quả gốc rồi thì anh em còn chần chờ gì mà anh em không đầu tư mạnh tay vào những mã kèo gốc này đó thì mình sẽ tiến vào phần tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em để anh em có nhiều mã kèo anh em đầu tư và anh em biết thông số của nó nhiều hơn ấy thì nhà cái đang đánh giá cao đội chủ nhà trong trận này đang muốn vươn lên cái vị trí top 5 trên bảng xếp hạng nhà cái đưa ra cái mã kèo là thằng đội chủ nhà Aston Villa chấp với mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2.5 tài xỉu á, thì mình sẽ không khuyến khích anh em nên đào vào tài xỉu nhưng mà anh em cần phải nên vào mạnh tay cái mã kèo là cái thằng đội chủ nhà chấp 0,75 nhưng mà anh em chơi trang giống như mình á, không cần phải bài vọ, vào vội cái mã kèo là 0,75 tại vì nếu mà cái trận đấu nó diễn ra thì nó sẽ không có bàn thắng sớm đâu nha anh em bởi vậy anh em có thể chờ cái mã kèo là Aston Villa tụt xuống đá ra sân 10 phút 15 phút tụt xuống mã kèo 0.5 anh em vào Aston Villa chấp 0.5 nè nếu Aston Villa ăn 1-0 1 thì anh em húp chọn kèo còn anh em vào từ đầu anh em chơi ngoài quả thò quả thầu quả cò anh em vào từ đầu nè đó anh em vào từ đầu 0,75 hoặc là thằng thầu thằng còn nó kê kèo nó đưa cho anh em một quà đó anh em vào tỷ lệ anh em quà kèo và anh em thua rất là cao anh em không có đường thắng bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang cái đó là muốn tốt cho anh em chứ mình chả có lợi ích gì trong cái việc mà để anh em chơi à, được cái kèo lợi thế hết đó. đó vì bởi vậy mình mới phiên anh em thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho anh em trong trận này luôn đây mình có chốt trên màn hình cho tất cả anh em bốn cái mã kèo để anh em đầu tư quan trọng á là anh em đầu tư mà anh em phải chia kèo đều ra để anh em có thể đầu tư đầu tư một cái cách hiệu quả nhất thì không phải mà anh em kết trên anh em nằm trên mà anh em bỏ ba mã kèo kia nha đây anh em cứ chia đều ra anh em chờ thằng Aston Villa tụt xuống 0.5 anh em nằm mã kèo Aston Villa chấp 0.5 cho mình góc thì nguyên trận thì 9.5 thì anh em thấy trong trận rồi 16 quả góc thì anh em đầu tư vào cái mã kèo tài góc 9.5 này quan trọng là cái mã kèo này anh em đánh mạnh tay cho mình tài góc hiệp 1 anh em vẫn vào cái mã kèo 4.5 hiệp 1 anh em chọn thêm một cái mã tài 0,75 nữa đó quan trọng là bốn cái mã kèo này anh em phải biết cái cách mà anh em điều phối vốn để anh em có thể chia đều ra anh em đánh bốn cái mã kèo này thì cái tỷ lệ anh em lời kèo hoặc là anh em có lãi trong trận đấu này mới có thể là rất cao còn anh em không biết điều vốn anh em quýnh trên 10 triệu anh em quýnh cái này một triệu cái này một triệu cái này một triệu thì anh em ăn thua cái mã này nè mà anh em ăn ba cái mã này thì cũng không có thể gỡ lại cho anh em để anh em hòa tiền mà anh em lời nữa anh em ăn ba mã này được 3 triệu mà anh em thua mã này 10 triệu rồi ai mà đắp vô cho anh em trong cái trận này mình chỉ chia đều ra nè đánh cái mã này 2 triệu cái mã này 2 triệu cái mã này 2 triệu cái mã này 2 triệu thua một cái mã này đi ăn ba cái mã này thì đó anh em húp chưa anh em lời chưa ba mã này 6 triệu nè thua mã này 2 triệu anh em cho trừ like trừ bọng luôn ra luôn anh em vẫn còn phải lời 3 triệu cho mình đó quan trọng là cái cách anh em điều vốn để anh em có thể đầu tư cái một cái cách mà anh em kiếm lời hiệu quả chứ không phải mà anh em đánh lan man lan man vô nhóm mình đánh theo cái phương thức mà mình đã nhận định kèo cho tất cả anh em nó có sẵn hết thì mình kêu anh em chia đều vốn thì anh em cứ việc chia đều vốn và anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em lời rất là cao còn anh em cứ đánh lan man lan man tự anh em thích anh em đánh rồi anh em đã bảo kèo thua ủa trong khi đó mình cho bốn mã kèo thì anh em chia đều rồi anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em lãi nó mới rất cao còn anh em đánh mà anh em đánh lan man giống như anh em đánh thích trên đánh trên bỏ bà kèo kia thì anh em thua thì anh em khóc kể gì với mình nữa trong khi đó mình đã khuyến khích mình nói với anh em từ đầu video rất nhiều video mình đã nói với anh em rồi không phải chỉ chỉ riêng một video này mà mình nói bao lo qua cho anh em đâu thì đó là cái phần mà mình nói nhận định và khuyến khích anh em vào đăng ký trang chơi thì anh em nào mà trùng máu với mình thì anh em cứ vào đăng ký chơi mà anh em đã xác định vào đăng ký trang hoặc là vào nhóm mình chơi thì anh em phải có vốn đăng ký trang thì anh em phải có vốn anh em nạp vào để anh em chơi còn anh em nào mà xác định vào nhắn tin cho mình để xin kèo thì mình phiên anh em khỏi làm mất thì giờ cả hai người cả hai bên anh em nhắn tin cho mình xin kèo mình chả có cho anh em kèo ra ngoài đánh đánh quan trọng là đánh trong nhóm có trang anh em đánh à, theo cái mã kèo mà mình cho còn anh em xin kèo ra ngoài đánh thì ờ, mình không tốt nhất anh em đừng nhắn tin những cái mã vô qua cho mình để xin kèo mình không tiếp những anh em xin kèo mà mình chỉ tiếp những anh em nào mà thiện chí đi cùng mình để tiến xa hơn về cái bóng đá này thôi thì đó là cái phần nhận định và phần nói của mình về trong cái trận của thằng à, trong cái trận của thằng Fulham và Aston Villa này thì anh em nào đang xem được video này thấy hay trùng máu của mình thì muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình. Thì um, đến đây mình sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.